tiên chúa thiện ngàn tiên dân văn tiên chúa trên ngàn đông cuồng tuần quang giang đàn trưng đây trên ngàn gió cuốn rung cây trên ngàn gió quân sung cây dưới khe cá lặn lặn từng đàn chim chim bay về cánh khuya nguyệt lặn lặn sao hàn y, y, y, y, y, y, y, y, y làm sao tan chiếc chiếc thoi bát nguyệt khoan khoan khoan trèo vào gặp ghềnh đồi thấp núi cao rộng mở khoan khoan chiếc thoi chúa bà trèo về khoan thai lại thắt chém đền sông sông cả sông thao đôi nân sơn phượng múa đôi bên You know the 色的桥，你就飞出属于你的地方。 ngang ba dạo cảnh hồ tiên đi trầu về chứng mãn sơn trang kim ngân thoi núi bạc vàng tiên dâng dâng lên hải sao ngon chiêng ý à. inside. lên họ giàu sang đời đời đừng cho trăm đời đời giàu sang ngày chủ mới ban ra bốt vương ngồi họp đề đã thắng ngày bắt cho tiền tốt nùa dây bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho giải nhất sang liêu bồng lộc hơn nhiều năm mi ngoài năm họ nguyện con nhang khói phùng thử ba mươi mùng một ngày mười tư hôm dân ba mươi mùng một safe dốc dốc dốc cao mập dốc mang băng qua đèo đường còn xa gió cuốn rung cây sông sơn cá làn chim bay về ngàn kia cánh khuya cánh khuya nguyệt nguyệt lan lan sao tàn đi. ban nguyệt khoan khoan treo vào gặp gành gặp gành khoan thấp đầu cao gặp gầm gành quan thấp thấp đầu cao khi ra núi đỏ khi vào ngàn xanh trên thượng ngàn tôi tu anh linh ta à, à, thanh gia hồi cùng